Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thịnh Phát của mình hôm nay. Hiện tại mình đang có mặt trên trục đường D14 của khu công nghiệp Bầu Bàng. Và hiện tại hướng này, hướng trái này của mình đây thì ra ngay trung tâm của trục đường à, à, chính trong khu công nghiệp Bầu Bàng nha cả nhà. Và phía bên tay phải này của mình là hướng về quốc lộ 13. Và hiện tại mình đang có một lô đất ở đây. Và lô này có tổng diện tích là 5 nhân cho 30 diện tích tổng là 150 mét vuông ạ và nó có bờ ngang là 5 nha đây thì nó tính sẽ từ từ cái mép này ạ à, cái nhà thái đây ạ à. đây là cái uh, móc lô giới cái móc của của một cái uh, lô đất từ đây qua đây tiếp tục là một này hai này ba này bốn này năm này và đây 5 x 30 và với hè ở đây là 3 mét nha cả nhà với hè 3 mét khi mà mình xây dựng á thì mình sẽ trừ ra 5 mét thì tính từ cái cột mốc này mình tính ra là một này hai này ba này bốn này và đây là năm này tức là tính từ cái bấu vía này vào năm đường thì 17 à, mét và chúng ta sẽ đi vào bên trong kia đặc biệt lô đất này nó nằm rất là gần với các tiện ích xung quanh ví dụ như bên kia là có nhà hàng tiệc cưới à, hải sản tươi sống và các quán cà phê cũng như là những cái tiện ích xung quanh một kinh doanh buôn bán rất là tốt như cái nhà thấy hiện tại đây là dân cư xây rất là đông luôn à một vòng cái nhà ngắm một vòng từ đây ở bên tay trái của mình đây thì dân cư xây rất là rất là nhiều rồi và đặc biệt thì ở đây là xây tự do xây tự do nha cả nhà và nếu như cả nhà muốn mà đầu tư ở đây thì giá rất là tốt giá chỉ có 1 tỷ 600 triệu cực kỳ hấp dẫn đúng không ạ và nếu như các nhà mua trong thời điểm này thì mình sẽ đảm bảo là sau khi tách xong thì các nhà có thể là bán lại ngay cũng như là lướt sóng ngay khi mà mình ăn tết xong ạ. À. Vậy thì cả nhà muốn biết rõ thêm thông tin chi tiết thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894. Xem thấy, cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh cho mình ạ. À. Xin chào và tạm biệt cả nhà vào những video sau ạ. À.